ngóng xuyên qua hiên nhà chiều tay em tôi bước qua sáng hai song rơi ta hàng đội nghìn nghìn non lá nét xuân xanh yêu kiều làn tóc bay bay sóng chiều chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô lưu pha rồi kêu hồng đưa đón lỗi về mình anh bơ vơ ngẩn ngơ lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đầy lặng nhìn duyên lơ nắng kia nỡ đi thật sao đành ôm hết bao đêm nâu trầu cao ta mang tìm em trốn đâu rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề từng chiều từng đàn chim én mai ngóng mái trông em về tà áo năm giữa còn đài nhưng em đâu rồi người ơi đò sang bên sông có nhớ đến mến này đời mong Người nói đi câu vội chia ly em lỡ sao đây Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau Em đã đi rồi thôi không có về được đâu Đâu về lối nhỏ vẫn bóng nàng có phải chăng Lòng anh vẫn thế, vẫn đợi chờ cũng chẳng phải trách thấy do lão nguyệt xe duyên nhầm so đôi lứa Nhánh điệp buồn rơi như quạnh nhìn kiểu hồng sang đưa lối Nếu một ngày em tìm về cùng với những điều đã cũ Xin đừng quên là anh nhớ em như chưa bao giờ là đủ cả Và em ơi, anh biết rằng đến sau cùng cũng vậy thôi Anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại hỏi anh Người ơi, nhớ em nhớ muôn ngàn khơi nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới nắng ơi hãy quay về đây màn đêm đã lay phù vây giờ máy bay phương trời xa người có hay rồi cố nhân xa vội quên đi bao câu hứa câu thề từng chiều từng đàn chim mến mai ngóng mái trông em về là áo năm xưa còn đầy nhưng em đâu rồi người ơi Đò sang bên sông có nhớ đến bên này đời mong Người nói đi câu hồi chia ly em nỡ sao đây Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau Em đã đi rồi thôi không có về được đâu sau này ai mang thêm vào lòng tiễn cho thân cơ càng đâm sâu đau lắm em hỡi nàng nàng giờ xa hóa ta vẫn còn giữ nguyên mối duyên đầu một lần yêu mang đến đâu mai về sau rồi có nhắn sao vội quanh đi bao câu hứa hậu về từng chiều từng đàn chim mến mai ôm mái trông em về ta năm xưa còn ngày nhưng em đâu rồi người ơi đò sát bên dòng có nhớ em em này đời mơ người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đây vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh giọt nước mắt rơi từng đèn lâu giờ đã hạt mưa nào đắng trên môi lại rơi sống cho đón một ngày còn chơi ngày mai còn chẳng biết sao người ấy đừng khen lắm chi người ấy áo mai của không dài như sao vẫn ngồi cũng nhớ